Xin chào anh ờ, chị em các bạn Hôm nay là một clip ờ, không quảng cáo của kênh của mình Có thể bỏ khẩu trang ra Đứng xa ống camera quay ra một tí à, Clip không quảng cáo nhé Mình sẽ đánh giá khen chê một cách công bằng Nissan Almera à, Chiếc xe mà cũng đã ra mắt thời điểm gần đây Cũng đã làm đình đám đám một thời gian Trong phân khúc xe hạng B cùng với cả Toyota Vios Cùng với cả Honda City Rồi một vài xe khác Nhưng mà đây một chiếc xe Nó sẽ có một cái số công nghệ tương đối mới Tương đối mới trong phân khúc hạng B Ờ, cái mới đầu tiên như cái thông số như thông tin từ ờ, nhà sản xuất thì mình sẽ cung cấp với các bạn sau về khoang máy về hệ thống an toàn nhưng trước tiên thì mình nói về ngoại thất của xe đi ngoại thất của xe thì là những cái cái cái nét nó khá là quen thuộc cái nét khá quen thuộc vì thời điểm gần đây mình tiếp xúc với cả Nissan Terra khá là nhiều mình tiếp xúc với cả uh, Navara cũng khá là nhiều thì cái thiết kế này nó cũng rất là quen với mình gọi là cái V-Motion không biết là bây giờ họ còn, còn dùng cái ngôn ngữ này để nói về Nissan uh, Almera mới hay không nhưng mà cơ bản là như vậy chúng ta sẽ có một cái đường nét mới mới hoàn toàn so với người tiền nhiệm của nó đó là gì đó là cái xe à, Nissan Sunny Nissan Sunny thì ngày xưa nói chung là xấu nói chung là xấu nhưng chiếc xe này lột xác hoàn toàn về về ngoại thất cho đến công nghệ uh, trẻ hiện đại có nhiều cái đáng để xem cái đầu tiên chúng ta sẽ có những cái về gọi là thiết kế V-Motion tức là thiết kế gọi là chữ V chữ V và motion tức là cái cái cái chuyển động những cái chuyển động thì đây là cái những cái đường nét cơ bản nhất của Nissan Almera chúng ta sẽ có cụ đèn led này đèn led khá là đẹp và nó cũng gợi cho mình ngay đến Nissan Terra Nissan Terra là một cái xe rất là cân đối thì cái chiếc này cũng làm cho mình có một cái sự liên tưởng đến Nissan Terra về cái diện mạo của đèn led đèn full led phía trước cũng như là cái đầu xe chúng ta sẽ có đường gân đường gập nhỏ nhỏ ờ, uh, tương đối là hiện đại và khỏe khoắn cơ bản mình sẽ miêu tả như vậy thôi à, cái phần cản dưới của nó cũng vậy đoạn dưới nó bè bè ra một chút nó có một cái gì đấy nó hơi uh, giống như là cái lưỡi cắt gió một cái lưỡi cắt gió khi động học ở phía trước của mặt của xe đó là những cái gọi là mô tả sơ qua với anh em rồi đi vòng vòng một tí mình nhìn nào okay. nhìn qua phần hông với cả mình mâm 15 đây là bản cao cấp nhất thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn mâm 15 chúng ta sẽ nhìn thấy luôn K360 không một xe nào trong phân khúc một phân khúc B có K360 Camry không có Vios không có không hề nhưng mà chiếc này có đây là một cái lựa chọn rất là đáng quan tâm cho một chiếc xe phân khúc hạng B thế hệ mới và cái xe này mình có thể dự đoán nó sẽ mở ra một cuộc ờ, cạnh tranh cuộc cạnh tranh trong phân khúc các xe hạng B với nhau trong cái việc phát triển công nghệ uh, nâng cấp các option nâng cấp các cái tính năng hiện đại của xe như là cam 360 như là một số tính năng lái an toàn mà tí nữa mình sẽ tìm hiểu luôn và tôi nhìn luôn ở đây tôi thấy cảnh báo điểm mù camera chiếu giúp anh cái cảnh báo điểm mù đây Rồi, nhìn thấy ngay cảnh báo điểm mù Đó, tức là nó sẽ mở ra một cái cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc xe hạng B Về cái việc là phát triển công nghệ cho xe hạng B uh, Phát triển công nghệ về an toàn cho xe hạng B Nâng cấp các option cho xe hạng B Chúng ta nhìn thấy luôn ở đây là cái gọi là thiết kế hơi mui bay một tẹo Hơi mui bay một tẹo so với cả cho một cái xe hạng B Rồi, rồi phần hông mình sẽ nhìn như vậy nhá Chúng ta sẽ có những cái đèn hậu này Cục đèn hậu này cũng đẹp đấy ạ Cục đèn hậu này sẽ tương đương với cả Ờ, cái phần đầu xe tức là nó sẽ ăn nhập với cái đèn led của đầu xe với cái, cái đường gấp đường lượn khá là khỏe khá là hiện đại mới bản turbo VL bản cao cấp nhất nhá bản VL nhìn, nhìn luôn cái đuôi xe này Almera một cái tên hoàn toàn mới không phải Sunny nữa Sunny sẽ nên tưởng đến cái gì Sunny sẽ nên tưởng một cái xe rất là cũ kỹ rất là cổ và cái xe dành cho việc chạy dịch vụ nhưng mà Almera là một chiếc xe lột xác hoàn toàn xe chạy dịch vụ có thể sẽ không dùng xe này nhiều nếu sử dụng động động cơ 1.0 turbo uh, sẽ chạy dịch vụ sẽ không cần nhiều cái thứ hiện đại như thế này và nó sẽ xóa đi hoàn toàn cái hình ảnh Nissan Sunny, xóa đi hoàn toàn cái hình ảnh Nissan trong cái phân khúc xe 1.5 hạng B. Thông số cơ bản qua của nó thì nó sẽ có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đó, một cái tính năng hiện đại nữa của Nissan. Nhìn qua cốp nha anh em. Rồi. Xem qua cốp một tí mình thì mình ờ, làm mình xe lướt mình phải hay xem cái cốp xem nó có rộng hay không nó cũng tương đối ổn đấy ạ tương đối ổn nói chung là xe mới thì mình sẽ không cần nhìn sâu cái đấy nhưng mà cái cốp này tương đối rộng và cái kiểu làm của nó không khác gì cái kiểu làm của của xe hạng B cả nó rất đơn giản nó rất đơn giản với một miếng đỉ ở trên một cái miếng uh, miếng gọi là gỗ một miếng nhựa ở dưới để che đi cái cái lốp và những cái sự hoàn thiện của nó thì mình đánh giá là mức độ chấp nhận được về những cái chi tiết con ốc về những cái sơn ở đây ở mức độ chấp nhận được nhé độ chấp nhận được đây cả những cái nét dập trên máy của những cái đằng sau này nữa mình cho rằng là là chấp nhận được chấp nhận được trong xe phân khúc B mình chưa nói về giá nhá giá thì anh em sẽ có rất nhiều cái lựa chọn khác nhau ờ, anh em sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau trong tầm giá của cái xe này mình không xem nay mình sẽ không nói về giá bởi mình chưa có thông tin về giá chính xác cũng như cái sự khuyến mại của của chiếc xe này khoảng bao nhiêu Ờ, mình chỉ nói về cái cảm nhận ban đầu về chiếc xe chúng ta sẽ nhìn thấy cái ống xả nó dưới dấu phía dưới này cái ống xả nó giấu phía dưới và nó không để lộ ra như một số xe như xe City, xe Vios chúng ta sẽ có phần cản rất là thể thao phần cản này rất thể thao nói chung nó sẽ xóa nhòa đi cái hình ảnh của xe hạng B của Nissan Sunny và nó là một hình ảnh rất mới của Nissan Almera chúng ta có phần vân vân này vân giả carbon đó vậy cái đèn hậu này kết hợp với cả cái cản sau nữa đèn gầm rồi đuôi nói chung là được đuôi nói chung là được đẹp cân nhưng mà nhưng mà từ từ đã khi nhìn cái phần đuôi này này mình thấy là đâu đấy cái chiều ngang không biết là nó có nhỏ hơn Honda City và Vios không tí nữa phải vào khoang xem ngồi xem xem nó có nhỏ hơn Honda City và Vios không mình không muốn dùng thông số để làm việc vì tại sao bởi vì khi ném cho mình một vấn đề về vô định hình về xe thì mình sẽ giải quyết một vấn đề một cách rất vô định hình bằng cái kinh nghiệm trải nghiệm xe của mình để mình đánh giá và cảm nhận nó một cách tự nhiên nhất chứ mình không dùng thông số để so sánh không biết là khoang có thoải mái bằng bằng Honda City và Vios hay không. Nhưng mà đối với cả triết lý của uh, của Nissan thì Nissan cũng chưa phải một chiếc xe mà hay hay hay có xuống là mở rộng khoang lái, hay tạo ra một khoang lái có độ rộng, có độ rộng nha. Rồi. Nào, lên xe nổ máy phát. Nút start stop ở đây thì nó rất là hay, nó rất là hay, nó đặt ngay trên cái bệ này, ngay trên cái bệ cần số này một cái thiết kế mới trẻ hiện đại có phần ờ, đơn giản có phần đơn giản không quá cầu kỳ nó không làm cho mình có cảm giác rẻ rẻ của một cái xe uh, xe xe tầm trung lắp quá nhiều cái phụ kiện hoặc là cái cái cái cái gì nó nó hào nhoáng nó nó gọi là thêm thắt nó mang tính chất hình ảnh nó vừa phải trung tính hiện đại phối màu các cái mảng màu trắng màu màu đen rồi là là chrome nói chung là tương đối hài hòa tương đối hài hòa chấp nhận được mà một cái bệ cần số bệ cần số là nó sẽ hướng lên trên nó hướng lên trên một cái hốc để đồ bên trong tương đối là rộng có thể nói nó giống như một phần chờ của cái phần sạc nhưng mà không phải nó là hốc hốc để đồ bên trong cái cái bệ cần số này hướng lên trên này có một cái cảm giác nó sẽ hơi thoải mái một tí trong cái việc là điều điều chỉnh cái cần số nó hơi điều chỉnh hơi khá thoải mái nó không bị bị hướng xuống phía dưới và không bị cảm giác như là nó nó nó với nó sẽ thuận tiện cho những người mà tay không được dài hoặc chị em cần cái sự thao tác linh hoạt đó đó là những cảm nhận đầu tiên về cái việc bố trí cái bệ cần số ở đây vô lăng đi cắt nhá vô lăng đi cắt nó hơi to một tí đấy hơi to chứ không hề nhỏ và có màn hình kết hợp giao diện giữa digital và màn hình cơ rồi chúng ta sẽ có bộ ghế nỉ đây là cái điểm trừ mình cho điểm trừ một chút đối với cả chiếc xe này chúng ta sẽ có bộ ghế nỉ cho bản cao nhất là bản VL chứ không phải ghế da thì tại sao điểm trừ bởi vì là rõ ràng là ghế da ngồi thích hơn ghế nỉ nhưng trong một số xe thì nhiều người ta vẫn thích ngồi ghế nỉ người ta cho rằng ngồi ghế nỉ sẽ sạch nhưng mà đối với mình thì mình vẫn thích cái độ trơn trơn thoải mái ở ghế da nhưng về cái sự nóng ấy, cái sự nóng cái nhiệt độ thực sự trong khoang khoang ấy và cái sự nóng lưng và thoát mồ hôi thực sự thì chưa chưa biết được là ghế da hay ghế nỉ ghế nào tốt hơn cái này rất khó nói mà phải có cái sự con số nhưng mà về mặt cảm tính á mình sẽ vẫn đánh giá là cái ghế da ngồi thoải mái một chút những cái việc thay cái bộ này thì chẳng không khó đâu đơn giản rồi cái bệ uh, uh, phanh tay ở đây này phanh tay vẫn là phanh tay đời uh, chính xác là đời của của <laughs> của đời ngày xưa và vẫn đến đời bây giờ nó vẫn sẽ là những cái phanh tay kiểu của vẫn không hạng B không thay đổi được nhiều xe hạng B nó vẫn sẽ như thế này mà thôi việc build một cái sản phẩm trong phân khúc B người ta sẽ phải tính toán làm sao để cạnh tranh được với nhau nếu người ta chuyển cái phanh tay này thành cái phanh tay gọi là phanh tay điện tử ấy là người ta mất nhiều tiền hơn đấy mất nhiều tiền hơn là bán sẽ khó bán sẽ khó nó không không cạnh tranh được nhất là thị trường Việt Nam thị trường Việt Nam là gì ngon bổ và cạnh tranh được với nhau giá hợp lý có nhiều đồ chơi ờ, an toàn mấy cả những cái gọi là chắc chắn thì đôi khi nó sẽ bị xếp chưa cao lắm so với những cái như tiết kiệm hợp lý giá vừa phải ngon đẹp đó là vấn đề thị trường Việt Nam thì người ta sẽ phải rất là tính toán để làm những cái như thế này Đây là đâu có dễ đâu build một cái sản phẩm build một cái chức năng lên là cộng thêm tiền và là tốn rất nhiều không đơn giản hệ thống cửa gió ở đây thì cũng ok chắc là khoảng độ một hai vùng thì nói, nói chung là không quá quan trọng thường thường là một vùng cái xe vẫn khoảng B thôi một số cái à, phím kết hợp giữa phím cơ và phím phím phím à, phím gọi cảm ứng đấy ở đây đó kết hợp cơ và cảm ứng với nhau nói chung là cũng tương đối nhạy tương đối nhạy dùng nói chung cũng sẽ vừa phải và ổn đấy vừa phải và ổn nói chung là mình thích cái kiểu thiết kế này mình không thích một cái màn hình nó quá to một cái màn hình cảm ứng quá to là sẽ là một cái màn hình cảm ứng nó thế nào nhở, nó sẽ gây cái cái sự mất tập trung nó sẽ gây cái sự mất tập trung và nó sẽ gây cái sự ảnh hưởng khi các bạn lái xe mình cảm thấy màn hình này là ok để để sử dụng vừa phải nhá vừa phải còn các bạn khi các bạn độ các bạn thay đổi cái ờ, tùy của từng người nhưng mà đối với mình đối với mình mà nói thì màn hình này là là chấp nhận ok và rất là vừa để dùng nó to quá nó sẽ choán tầm nhìn và nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn khi lái không nên nhá không nên chúng ta sẽ không có cửa sổ trời ở bản này đâu chưa có bản nào trong phân khúc hạng mà hạng B có cửa sổ trời cả còn cái gì nữa không chúng ta sẽ có động cơ Turbo tại sao cái này nó gồ lên nhỉ chưa tại sao cái phần này nó gồ lên hàng ghế thứ hai ok ra hàng ghế thứ hai kiểm tra một tí tí sẽ vẫn lái thử một tí xem thế nào phần này mình chưa hiểu lắm là tại sao nó lại gồ lên như này thì tí phải hỏi lại người anh em bên ờ, hãng Nissan tại sao cái phần này nó lại gồ lên nó hơi giống như kiểu ờ, chuyển động dẫn động cầu sau à? mình chưa hiểu lắm cái ý nghĩa của việc này chúng ta sẽ có một cái phần ờ, bệ tì tay không có không có bệ tì tay ở đây đó cũng là một cái điểm trừ nữa của Nissan Almera hơi bất tiện một tí thay vào bệ tì tay thì người ta đã đã bố trí một cái hốc nhưng nếu như mà thiết kế được thì người ta sẽ làm cái vừa làm cái hốc vừa vừa để bệ tì tay sẽ tốt hơn thay vì cổng sạc vào một cái hốc không như thế này nó sẽ thiếu đi một chút cho người lái đấy mình phải đánh giá như vậy UV mình đánh giá clip này không quảng cáo anh em không quảng cáo tất nhiên là mình cũng sẽ uh, giới thiệu với anh em đến những cái địa chỉ mua bán uy tín một cái xe nó sẽ không thể đảm bảo được cho anh em các tất cả các yếu tố về về về tiêu chí của anh em cả không có một cái xe đảm bảo tất cả các cái tiêu chí về về ngon bổ rẻ hay là uh, tiện rồi là khỏe thế này thế kia không không đủ không đủ chỉ vấn đề là các bạn thích cái xe nào và các bạn cảm thấy hợp với cái xe nào và tầm tiền các bạn phù hợp cái xe nào thì các bạn hãy quyết định mua cái xe đấy nếu anh em mua xe này nhá anh em đừng quên hỏi mình mình sẽ giới thiệu anh em đến các địa chỉ phù hợp để để anh em có thể mua hàng này thì nó sẽ độ, độ rộng của nó cũng ok thôi mình không nói nhiều về thích nhiều nói nhiều về độ rộng mình hay thích nói về cảm giác lái về công nghệ độ rộng là ok còn cái bề ngang thì đâu đó bề ngang thì đâu đó nó sẽ hơi hẹp hơn một chút hơi hẹp một chút so với cả City và Vios nhưng không sao đâu không hẹp quá nhiều đâu không hẹp quá nhiều này thì nó sẽ có đủ khoảng độ 4 ờ, loa hoặc 6 loa 4 loa hoặc 6 loa rồi là túi khí đầy đủ ấy cũng ờ, túi khí ờ, trước sau đủ đầy đủ nói chung là không mình chưa quan tâm nhiều vấn đề đấy bởi vì đây là xe hạng xe hạng B mà xe hạng B về cái sự chắc chắn và độ hoàn thiện thì từ nãy đến giờ mình cảm nhận thấy là ổn ví dụ đi đóng cửa ví dụ nhá có thể đây là xe mới có thể đây là xe mới nó đang đang làm cho mình có một cái cảm giác tốt nhưng mà về cái sự chắc chắn và ổn định từ những cảm nhận đầu tiên cho đến cái tiếng đóng cửa này thì, thì là thì là đạt nhá thì là đạt trong phân khúc này so với những cái xe mình đang chạy như City Vios mình chưa chạy nhiều lắm nhưng City mình chạy thì nó có độ chắc chắn đấy ạ chắc chắn như này là được khá nên là khá nếu mà ví dụ để CT khoảng độ 6 thì mình cho này còn khoảng độ 6,5 hoặc 7 chẳng hạn ví dụ như vậy là khá đấy ạ về cái cảm quan về cái độ chắc chắn rồi đó cơ bản là như vậy rồi còn nên chạy thử tí không anh em nhỉ chạy thử tí nhỉ chỉ chỉ chỉnh đốn tí để quay phim nhỉ ok góc uh, cái clip ờ, thì trong cái uh, sản ờ, công cụ của mình thì nó không được rộng lắm các anh em nhiều khi chỉ nhìn thấy giọng mình nói mà không nhìn được cái việc mình ngồi trong khoang nhưng không sao cả quan trọng là cái cảm nhận của cảm giác lái của cái xe tay lái đi cắt khá to khá to nói chung là nó sẽ có một chút trang trí thể thao thực ra mình nói từ trang trí không phải bởi vì là khi họ build sản phẩm họ dựng sản phẩm thì họ cũng tính toán rất là nhiều yếu tố để làm hài lòng sao được số đông và nhiều người sử dụng nhất là cái đối tượng khách hàng chính của cái sản phẩm đấy thì cái xe này nó là một cái xe tay lái cũng nhẹ đấy cũng nhẹ giống như là nhiều như là cái xe khác mà mình chạy trong phân khúc B City và Vios nó vừa phải nhưng mà nó cũng có cái độ độ lanh và độ chính xác nhất định của cái xe tức là cái xe này sẽ dùng cho nhiều người và phụ nữ đi được đàn ông đi cũng ok đấy là một cái cái xe như vậy không phải là cái chiếc xe nó kén khách tay lái thế này là nhẹ còn tầm nhìn thì các thứ thì nói chung là mình thấy cũng bình thường thôi không không có gì phải uh, quan ngại về tầm nhìn của cái xe nhưng mà từ đấy ra lái thì mình có cái cảm nhận đó là xe này có cái khả năng cách âm tương đối ổn tại sao tương đối ổn bởi vì uh, từ lấy giờ đi qua cái mở cái cơ giảm tốc và mình cần nhận âm thanh bên ngoài thì thì mình thấy là được thế là được chấp nhận được tức là khả năng cách âm của xe này thế là được về mặt cảm nhận thôi nhá về mặt cảm nhận thôi chưa thể dùng những cái thước đo để đo nhưng mà từ đấy giờ đi là thấy ok so với city đấy thì là mình thấy là ok về khả năng cách âm vì mình lái city quá nhiều rồi mình xe này nó cho mình một cảm giác khá chắc chắn và cách âm tốt tất nhiên là hệ thống treo của những cái xe hạng hạng, hạng B như này thì không không có gì phải nói nhiều vì là đa phần treo sau thì nó, sẽ là treo phụ thuộc treo trước ờ, treo MacPherson đa phần là giống nhau thôi, không có thể khác nhau quá nhiều được bởi vì xe hạng B người ta phải tính toán làm sao cho giá thành nó nó bằng nhau chứ không thể quá cao nó quá cao thành này sẽ khác mất rồi với thông số của nhà sản xuất thì động cơ 1.0 turbo cho khả năng tiêu thụ ờ, đâu đó tầm 45 lít lít thì uh, nói nói chung là thấp hơn so với cả City đấy bởi vì động cơ 1.0 mà nó sẽ thấp hơn hơn so với GT nhưng mà nó sẽ không thể được như city ở cái đoạn đó là lấy chuyển số vô lăng không cái xe nào có lấy chuyển số vô lăng trong cái phân khúc này ngoài Honda City Vios mới thì mình chưa chạy lâu lâu thì mình chưa lái Vios mình không biết là nó nó bây giờ thế nào nhưng mà trong cái phân khúc ờ, phân khúc ờ, B thì lái hay City thật sự là không không có nhiều xe lái hay City City nó có chế độ Sport nha chế Sport đi chạy rất bốc và gẩy gẩy gẩy gãy chuyển số nó mang lại một cảm giác không, không hề không hề kém một cái chiếc xe thể thao chút nào tất nhiên là máy nó sẽ gầm hơn một tí máy nó sẽ gầm hơn một tí và nó sẽ làm việc nhiều hơn để mang lại cảm giác lái thích hơn nhưng mà cái xe này mình chưa thấy cái điều đấy khi mà mình lái nó chỉ mang lại một cảm giác lái nói chung là khá là trung tính và ổn định khi mình đảo ga thì nó cũng nó cũng vừa phải thôi nó cũng vừa phải ở những cái dài vòng tua lớn thì turbo nó tác động thì nó cũng cho mình một cái độ sức kéo ở mức độ vừa phải thì nó chưa thực sự là bốc từ những cái nước đầu đây là cái vấn đề ờ, bản chất của của xe, của xe là xài động cơ turbo mà ở những cái nước đầu thì cái turbo nó chưa làm việc vì cái vòng tua máy nó chưa lớn thì cái turbo nó chưa làm việc thì nó sẽ không thể hay được ok mình, mình đang đạp sâu ga để thử trong đường phố này xem nó thế nào ok rồi một vài cảm nhận khi mà thử ờ, tăng tốc đánh lái một tí thì tay lái phản hồi nó cũng chưa phải là thật sự nhảy chưa thực sự nhảy đâu còn đi tốc độ chậm thì này thì lái ok lái nó không vấn đề gì nhưng mà đi tốc độ cao thì mình thấy chưa có độ nhạy ở trong tay lái này chưa có độ nhạy trong tay lái này như là những cái bản top của của city mình chạy so sánh với city nhiều khi nó sẽ là chưa đủ bởi vì là phải chạy các xe khác nữa như Vios thì cái rồi là những cái chiếc của Hyundai như Accent mình cũng chưa chạy nhiều nên mình chưa có những cái trải nghiệm cần thiết trong cái phân khúc này nhưng mà để so với City thì cái tay lái cái này thì mình thấy là nó sẽ chưa được lanh và chưa được chính xác phản ứng chưa chính xác từ cái thân xe cho đến cái tay lái nó chưa chính xác làm như là City còn cái chân ga thì nó có một độ nhạy vừa phải độ mở vừa phải khi mà nhấn sâu và chạy ổn định trong đường phố thì không vấn đề gì cả nhưng mà đâu đấy thì những cái vật liệu nhựa này thì mình đánh giá nó chỉ là tầm trung mà thôi và theo thời gian sử dụng không biết nó xuống nhanh hay không mình cũng phải cần phải cân nhắc yếu tố đó những đồ như kiểu của Toyota là cái đồ vật liệu mình đánh giá là đâu đó những cái nhiều vật liệu của Toyota nó sẽ bền hơn Honda nó sẽ bền hơn Honda thế còn Nissan thì sao một trong ba hãng ô tô hàng đầu Nhật Bản Honda Toyota Nissan một trong ba hãng ô tô hàng đầu thì không biết Nissan có đạt được điều điều đấy không thì phải chờ thời gian để anh em xài cái xe này anh em có những cái cảm nhận về chiếc xe độ bền và độ hiệu quả của chiếc xe còn bây giờ những cái cảm nhận đầu tiên nó mang tính chất lý thuyết và và kinh nghiệm hy vọng là nhận được những cái comment của anh em về ờ, khả năng tiêu thụ của chiếc xe này ờ, xe động cơ turbo thì tiêu thụ thế nào ăn ít nhiều hơn so với cả Honda không Toyota không đúng không ạ và vật liệu nhựa có bền không những vấn đề uh, sau bảo hành sau bảo dưỡng của nó thế nào rất nhiều yếu tố chúng ta sẽ phải uh, chờ thời gian để ờ, cho nhau những cái uh, góp ý và cho nhau thông tin về chiếc xe này nhưng mà cơ bản thì uh, đây là một cái sản phẩm mình nghĩ là cũng xứng đáng để cân nhắc trong phân khúc hạng B xứng đáng để cân nhắc chúng ta sẽ có khá nhiều công nghệ mới mình tổng kết lại khá nhiều công nghệ mới trong cái phân khúc trong chiếc xe này cảnh báo điểm mù chả có xe nào cảnh báo đèn mù cũng không có con xe nào có camera cam cam 360 không có xe nào có turbo trong phân khúc này không có xe nào có cảnh báo cất ngang phía sau đúng không ạ cái xe này là cái xe duy nhất có nó sẽ sẽ thổi lên một cái cuộc chơi mới của hãng xe Nhật Hàn trong phân khúc hạng B đó mình mình dự báo là vậy thôi thì xin cảm ơn anh em và nhớ comment giúp mình góp ý giúp mình về những cái nội dung mình làm mình sẽ làm các nội dung không quảng cáo, không bán hàng, đánh giá một cách thẳng thắn, song phẳng với những cái xe đang có trên thị trường, nhất là xe mới. Rồi, vâng, xin chào anh em.